Hello, xin chào anh em. Vâng, thì uh, trên bàn trên bàn trên bàn của mình hiện tại đang có hai con Xiaomi. Nếu mà anh em tinh mắt thì em thể nhìn thấy nhá. Thực ra là nói vậy thôi chứ khó phân biệt lắm. Thì mình nói cụ thể là bên này là Xiaomi Redmi à, K20 này và bên này là Redmi K20 Pro. Um, thực ra là hai con này nó quá là nổi tiếng rồi. Mình làm uh, clip này không phải để khoe hai con này đâu, mà thực ra ấy, ngày hôm nay mình làm clip để hướng dẫn anh em cũng như là nói về cái bảo mật Google của những chiếc Xiaomi này phải nói thật với bảo mật Google những chiếc Xiaomi là nó như trò chơi ấy có nghĩa là nhá cụ thể hơn ấy thì clip này mình hướng dẫn anh em cách bài bài bát Google hay là xóa tài khoản Google hay là gọi là uh, vượt qua cái bước kích hoạt đòi tài khoản Google để kích hoạt những chiếc máy này thì anh em cũng được biết là Google ở ờ, những chiếc điện thoại Android ấy thì ờ, từ US từ quên mình nhầm từ Android bao nhiêu nhỉ Android 7 hay Android 8 trở lên ấy là nếu có tài khoản Google thì nó sẽ format máy hoặc là xóa tài khoản xóa mật khẩu ấy thì khi vào kích hoạt nó sẽ yêu cầu tài khoản để đăng nhập đúng tài khoản mà kích hoạt được tương tự như ai cả ở trên iphone ấy thế nên nhiều anh em cũng đau đầu trong vấn đề lắm có những chiếc điện thoại thì rất là khó để phá có những chiếc điện thoại thì uh, muốn phá thì uh, nói chung không thể là khó và điều đặc biệt thì uh, mình nhận thấy từ uh, MIUI 9 thì mình chưa được ừ, tiếp nhận nhưng ở MIUI 10, MIUI 11 hay MIUI 12 của những chiếc Xiaomi đấy thì phá như trò đùa luôn có nghĩa là mình cảm thấy bảo mật nó quá là dễ luôn nó không khó thế nào cả thế là ngày hôm nay mình sẽ làm một clip để hướng dẫn cho anh em cái này nhá thì uh, trước khi vào clip thì mình quảng cáo qua một chút này thì hiện tại bên mình có đang bán hai sản phẩm này chắc là chỉ có bên mình có thôi hàng trả vào hành full box K30 à K20 và K20 Pro giá vô cùng là rẻ nhá K20 hiện tại mình đang bán là tầm khoảng hơn 4 triệu và K20 Pro là mình đang bán là hơn 6 triệu đó anh em nào thích chơi cấu hình cao chứ Snapdragon 855 và RAM ngon à, các thứ ngon camera ngon thì anh em nên chọn K20 Pro nhá đó nó qua là như vậy còn bây giờ mình sẽ đi vào này việc đầu tiên thì mình nói cho anh em nào chưa biết khóa tài khoản Google như thế nào thì đây nhá đó bây giờ nó bắt anh em phải đăng nhập tài khoản Google vào đây để xác minh này anh em nhìn thấy không đó nếu không có tài khoản Google là sẽ không thể nào mà đăng đăng nhập vào được bên trong đó, nếu mà vượt qua được và đăng nhập thì Xiaomi sẽ báo như này để sử dụng điện thoại này trước tiên bạn phải đăng nhập tài khoản Google của một chủ sở hữu trên điện thoại thì mới sử dụng được có nghĩa là nó bắt anh em phải đăng nhập tài khoản Google của chủ sở hữu vào thì anh em được biết đấy nếu mà là ROM gốc ROM China ROM Trung Quốc ấy, thì những chiếc máy này nó không quan trọng Google mà nó chỉ khóa tài khoản Mia cao thôi nhưng mà nếu anh em dùng ROM quốc tế thì nó phải bắt buộc anh em phải có tài khoản Google gốc ừ, để anh em vào trường hợp bị khóa như này như nào thì nếu anh em quên mật khẩu này màn hình mà anh em phá bằng recovery ấy mà trong đấy anh em đăng nhập tài khoản thì nó sẽ khóa cái bước này hay đơn giản nói là anh em nhặt được chiếc điện thoại của người khác đi có tài khoản Google phá mật khẩu thì nó sẽ bị khóa cái bước này Mi Cloud thì hiện tại uh, gần như chưa có bước xóa chưa có cách để xóa còn Google rất là dễ nha anh em cùng xem clip này mình hướng dẫn nhá việc đầu tiên để phá được chiếc uh, máy vượt qua Google chiếc máy này ấy, thì nó chỉ có một cái thủ thuật rất là đơn giản như này này đó mình nhìn thấy cái này thì mình thấy có cơ hội luôn anh em lưu ý đây là Mu 12 đúng không đây này đây là Miu 10 đó 11 tương tự nhé làm tương tự luôn 9 thì mình chưa được làm bởi vì hiện tại mình đang hết máy chạy Miu 9 rồi đó thì bây giờ mình sẽ chọn vào đây này chọn tiếng Việt nhá tiếp theo nhá chọn Việt Nam bởi vì sao mình biết lỗ hổng của nó bởi vì cái bước này này đây cái bước là mình đang kết nối uh, wifi rồi nhá mình sẽ bỏ qua wifi cho anh em xem thử này đây mình sẽ xóa wifi xem thử anh em xem thử nhá đấy nhá đây này chỗ này mình sẽ um, quên đi xóa mạng đi đó nếu là những chiếc máy Samsung hay là những chiếc máy Android khác ấy thì đa phần nếu mà xóa đi thì mình sẽ không bỏ qua được đúng không nhưng ở đây mình hoàn toàn bỏ qua được nhá đó em nhìn thấy bỏ qua được không bỏ qua được có nghĩa là bỏ qua được bước uh, kết nối wifi đó một điều khá là thú vị nếu mà như chiếc samsung hay chiếc android khác gần như là chúng ta sẽ không bỏ qua ở đâu đó bây giờ mình cứ kích hoạt bình thường nhá bỏ qua này đó cứ kích hoạt bình thường để xem nó sẽ bỏ sao bỏ qua hết điện đây nó sẽ vào đến bước này rồi đúng không à đây sẽ vào đến bước này rồi đó ok cái mẹ này vẫn đang bắt là anh em là là là là, là đăng nhập này nó vẫn đang bắt anh em phải đăng nhập thì có một cách như này nhá nó sẽ làm tương tự mu 11 và mu 10 luôn mình làm sang cả hai anh em xem nhé bây giờ mình sẽ quay lại này là thế đặt lại nhá mình sẽ ấn lại này đó ấn vào đây này tiếp tục này bây giờ bỏ thêm mạng mình vẫn bỏ qua nhá nhưng anh lưu ý đến bước này rất là quan trọng này đây này bỏ qua cái bước tìm sim đi tiếp tục này chấp nhận này đây đến cái bước này quan trọng nha cái bước này thêm mật khẩu màn hình đúng không bởi vì là Google nó có một cái mở rất là hay hình như là từ Android uh, ờ, 8 ờ, Android 9 trở lên đấy có nghĩa là nếu mà biết được mật khẩu màn hình thì cũng sẽ vượt qua được bước cài đặt Google đấy chiếc máy MIU 10 nó đang báo là chưa đăng nhập nhá ok thì bây giờ mình sẽ đặt mật khẩu màn hình này đặt một cái hình vẽ đi đó để xem nhá nó sẽ có một điều thú vị để chữ Z này kìa à, sang mình tiếp đó ok nhá ok để được màn hình của mình rồi đó bây giờ ấn vào này nó vẫn đang yêu cầu lại nhá lại tiếp đặt lại nhá bỏ qua đã tiếp tục này tiếp tục này tiếp tục này bây giờ mình sẽ kết nối wifi đó, bây giờ mình sẽ kết nối wifi nhá bây giờ mình sẽ kết nối wifi này đó tiếp tục này tiếp tục này bỏ qua này ok bây giờ nó kết nối wifi rồi đã kiểm tra nhá bây giờ mình sẽ để lên một chút này đó trên menu 10 đã báo rồi đó, anh em thấy không không có tài khoản google sẽ không vào bên trong rất là nhiều anh em đau đầu trong bước này đúng không bây giờ chiếc máy này nó kích hoạt vào đây rồi nha ấn vào khâu sao chép này đó nó lại kiểm tra thông tin bây giờ nó hỏi mật khẩu màn hình và anh em nhớ là cái mật khẩu anh em vừa đặt đúng không chữ z đúng không đó và kiểm tra thông tin đó thế là bước bỏ qua bước đăng nhập google luôn đó anh nhìn thấy bỏ qua không đó bỏ qua này xem tiếp này chấp nhận này ok này đó bỏ qua ngay luôn này nếu có mi cái lao nó sẽ hỏi lại nhưng mà bây giờ mình không có mi cái lao có mi cái lao thì mình chưa biết cách phá thế anh em đừng hỏi mình nhá đó ok xong đã vào bên trong đó đã vào bên trong bình thường và bây giờ thì à, đơn giản thôi lại đăng nhập tài khoản à, Google mới vào để sử dụng đúng không sử dụng bình thường và không liên quan đến tài khoản Google cũ nữa đó anh em thấy không cái bảo mật Google của Xiaomi nó như một trò đùa nó quá là dễ phá luôn đó đây là MIUI 12 mới nhất anh em nhé MIUI 12 mới nhất còn MIUI 10 bản cũ thì sao mình rất là lo ngại vấn đề là bản cũ thì khó phá nhưng mà mình làm với MIUI 11 hay là MIUI 10 thì tương tự như MIUI 12 luôn ok mình làm lại nhá tiếp tục này bây giờ mình đã tắt wifi rồi đúng không anh em lưu ý là bước này không được bật wifi nhá bỏ qua tiếp tục bỏ qua nhá à, bỏ qua cái này đi chứ nếu mà nếu nếu mà anh bật wifi thì nó sẽ không có đến cái bước này đâu nó sẽ không có bước đặt mật khẩu này phải tắt wifi thì mới mới, mới nó mới có cái bước đặt mật khẩu đấy nhá bây giờ mình lại đặt mật khẩu tiếp đây Đã, ok chữ z chữ z tiếp xác nhận này đó bây giờ thì vào đây tất nhiên là nó yêu cầu anh em thiết lập rồi đúng không thiết lập tài khoản google đúng không ờ, mình nhấn lại nhá lại thiết lập lại này vào đây này tiếp tục này tiếp tục này đó bây giờ mình sẽ kết nối wifi đó có nghĩa là mười 11 cũng làm luôn tiếp tục à mui 10 và 11 cũng làm được luôn bỏ qua đó kiểm tra nhá không sao chép nhá rồi nhanh không mất thời gian anh em đợi đó bây giờ nó sẽ hỏi cái mật khẩu mà anh em vừa đặt đấy nó một mật khẩu này anh em viết cái mật khẩu anh em vừa đặt vào đó anh em thấy ok chưa bỏ qua đăng nhập google chưa đó bỏ qua nhá rất là đơn giản để có thể phá được cái mật khẩu của à, phá có bước kích hoạt google luôn quá là như chỗ đùa đó bỏ qua này ok chưa anh em đã vào hành chính chưa đó sử dụng bình thường nhá đó bây giờ đăng nhập google vào tài khoản google vào sử dụng bình thường thôi đó ngày trước thì có những anh em ờ, không thể nào mà phá được tài khoản google và bắt buộc là lại ờ, chạy rom trung quốc để dùng ờ, tiếng anh và cài google và lên bình thường để sử dụng bởi vì không thể nào mà phá được nhưng mà hy vọng anh em xem clip này của mình và anh em áp dụng của anh em có thể phá được anh em sử dụng bình thường mình lưu ý một lần nữa là khi mà uh, phá tài khoản google ấy thì à, không à, có thể đăng nhập tài khoản Google lại và sử dụng à, được có nghĩa là anh em không lo cái vấn đề nhiều anh em bảo là bây giờ vượt qua bước tài khoản Google thì không thể đăng nhập tài khoản mới được nhưng hoàn toàn là sai nhá có nghĩa là chúng ta vẫn hoàn toàn sử dụng chiếc máy là hoàn toàn bình thường cái vấn đề ấy, chỉ là tài khoản Xiaomi gọi là Mi account ấy thì mình không phá được và nếu mà mình có bypass thì được vào bên trong sử dụng được thì không thể đăng nhập được tài khoản Xiaomi mới Nó còn Google thì anh em hoàn toàn sử dụng bình thường nó đơn giản như vậy thôi Đấy, cái bảo mật mình muốn nói một lần nữa là cái bảo mật của Google trên Xiaomi nó như một trò đùa nó chẳng có gì hay cả có nghĩa là bảo mật không cao một chút nào cả anh em có thể phá được nhưng không vì lý do đó mà chúng ta không dùng Xiaomi bởi vì bảo chúng ta sẽ sử dụng cái Mi cao dùng để bảo mật Xiaomi thì nó vô cùng an toàn luôn nó còn an toàn hơn cả Samsung cao của Samsung luôn đó cái này thì mình chỉ hướng dẫn cho Xiaomi thôi nhá thế nên là anh em mà mà làm uh, cho Samsung hay là làm cho Oppo hay làm cho Huawei các thứ thì uh, nó sẽ có cách khác chứ nó không phải là nó chỉ dùng được ờ, không phải dùng được như thế này đâu nhá anh em lưu ý mình như vậy đó thế nếu anh em nào mà xem clip này anh em thấy hay thì hữu ích thì cho mình một like và chia sẻ mọi người cũng biết để để để ủng hộ mình nhá còn nếu mà được nhận được nhiều subscribe cũng như là comment của anh em ấy thì uh, uh, mình sẽ làm tiếp cách phá Google những chiếc máy khác để anh em có thể là uh, sử dụng được chiếc máy của anh em trong trường hợp anh em quên uh, Google đó đơn giản vậy thôi thì uh, nói nữa là hiện tại bên mình có kinh doanh hai sản phẩm này đó là Redmi K20 và Redmi K20 Pro à, bản full box trả bảo hành có nghĩa là cũng là máy mới hoàn toàn nhưng mà nó không phải là máy thương mại bình thường nhưng mà chỉ là hàng trả bảo hành thôi à, hoàn toàn chưa sử dụng và đã cài được tiếng Việt cho anh em phải sử dụng rồi thế nên anh em không phải lo vấn đề anh em mua từ sai anh em không phải lo là không có tiếng Việt đâu nhé bên mình ship COD toàn quốc thế nên là uh, anh em nào mà thích thì cứ comment vào video này hoặc là cứ inbox vào Facebook thì bên mình sẽ ship toàn quốc anh em nhận được hàng phải thanh toán nhé, và bên mình sẽ bảo hành những chiếc máy này hoàn toàn là 12 tháng đầy đủ là cả nguồn màn hình vân tay pin piếc các bên khác là gần như nó không bảo hành những cái lỗi đâu nhưng bên mình sẽ bảo hành đầy đủ cho anh em anh hoàn toàn yên tâm với những chiếc máy trả bảo hành này hay thậm chí với những chiếc máy mới sách tay bên mình bảo hành đầy đủ 12 tháng những lỗi đấy cho anh em nhé đó anh em um, thấy hay thì uh, nói lại nữa anh em thấy hay thì nhớ cho mình uh, một like và chia sẻ mọi người xem nhớ subscribe kênh youtube của mình nha cảm ơn anh em xem clip chào tạm biệt anh em bye bye